Làm thế nào để tìm được 1 phần 3 của 12 hình vuông? Bây giờ cô có 12 hình vuông. Các con đã nhìn thấy rồi đúng không nào? Làm thế nào để cô tìm được 1 phần 3 của 12 hình vuông này? Khi đó cô sẽ phải chia số hình vuông này thành 3 phần bằng nhau các con ạ. À. Nhớ là 3 phần bằng nhau nhé. Và mỗi một phần ấy chính là 1 phần 3 của 12. Đây chính 4 ô vuông chính là 1 phần 3 của 12. 4 ô vuông tiếp theo cũng là 1 phần 3 của 12. Và 4 ô vuông tiếp theo cũng là 1 phần 3 của 12. Như vậy 12 cô chia thành 3 phần bằng nhau. Thì mỗi một phần ở đây chính là 1 phần 3 của 12. Vậy mình có tìm được 1 phần 3 của 12 ô vuông không? Mình sẽ làm như sau. Các con hãy cùng nhìn nhé. Muốn tìm 1 phần, 10, 1 phần 3 của 12 ô vuông, ta sẽ có số ô vuông cần tìm là ta sẽ lấy 12 chia cho 3 bằng 4 hình vuông. Và cuối cùng thì mình có đáp số là 4 hình vuông. Các con thấy không nào? Chúng mình đã tìm được 13 hình vuông rồi. Bây giờ chúng ta lại tìm tiếp. Bây giờ làm thế nào để cô trò mình cùng tìm được 1 phần 4 của 12 hình vuông? Cô làm thế nào? Bây giờ các con hãy quan sát. Cô có 12 hình vuông. Và bây giờ cô muốn tìm 1 phần 4 của 12 hình vuông này thì cô phải làm thế nào nhỉ? Cô phải chia thành 4 phần bằng nhau. Như vậy cô chia ra, cô đã có 4 phần bằng nhau và mỗi một phần chính là 1 phần 4 của 12 hình vuông đấy. Vậy thì một phần các con sẽ nhìn thấy sẽ là bao nhiêu hình vuông nhỉ? 1 phần 4 của 12 đây chính là một phần này bằng nhau trong tổng số 4 phần mà mình chia đều.